Che bella giornata, ha visto quella ragazza Ciao bella come va? Caro, se te prendiamo come corra Hòa quyện hương vị cà phê với Pepsi Pepsi Sino cà phê đá Khuấy động thế giới cảm hứng